Đây ví dụ thầy ví dụ một này Các bảng giá trị tương ứng XY được cho về bảng sau Đây XY Được chưa Người ta hỏi rằng là đại lượng Y có phải hàm số của đại lượng X hay không Thì chúng ta quan sát này Bước 1 thì chúng ta xem mỗi giá trị của X đều có một giá trị tương ứng của Y Thầy có X bằng âm 4 thì Y bằng âm 3 X bằng âm 3 thì Y bằng âm 2 X bằng âm 2 Y bằng âm 1 X bằng âm 1 Y bằng 0 Và vân vân X bằng 1 Y bằng 2 x bằng 2, y bằng 3, x bằng 3, y bằng 4 và x bằng 4 thì y bằng bằng 5. Thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là mỗi giá trị của x thì đều cho một giá trị của y tương ứng. Được chưa ạ? Thứ hai này là thầy xét tính duy nhất thì chúng ta thấy là cứ một x này, x bằng âm 4 thì chỉ có y bằng âm 3 thôi. Đây là duy nhất. x bằng âm 3 thì y bằng âm 2 cũng là duy nhất, vân vân. Vậy chúng ta có nhận xét là một giá trị của x thì có một giá trị của y duy duy nhất. Vậy chúng ta khẳng định rằng là đại lượng y là hàm số của đại lượng x gọi là biến số x đúng nào chúng ta kết luận được đúng nào nhá ví dụ một này thứ nhất là à, chúng ta có là mỗi giá trị vì này mỗi giá trị của biến x thì cho ta một giá trị của Vini